Tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021, tức ngày 17 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Cục diện mùi Tý tương hại gây ra không ít rủi ro và tai ương cho người tuổi Tý, dù đã cố gắng thận trọng hết mức có thể, song con giáp này vẫn không thể tránh khỏi bị những lời dèm pha, cản trở của tiểu nhân khiến công việc gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm đáng kể. Lại thêm sự tác động của thiên quan và chi tình cảm của bản mệnh cũng không được êm ả. Hai bạn có thể tranh cãi vì những hiểu lầm nhỏ nhặt, những chuyện thị phi vây quanh khiến cho tuổi tí mệt mỏi khi phải giải thích hết lần này đến lần khác. Tình cảm cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng phần nào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 Mùi xỉu tương xung báo hôm nay không phải là một ngày may mắn với người tuổi xỉu, đặc biệt là trong vận trình tình cảm. Cục diện này là nguyên nhân gây ra các cuộc tranh cãi của con giáp này với đồng nghiệp, vợ chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bản mệnh nên nhớ một điều nhịn là chín điều lành, đừng cố gắng hơn thua cho bằng được để rồi khiến sự việc đi quá xa công kích đối phương, tuổi xỉu có thể thắng nhưng chắc chắn tình cảm đôi bên sức mẻ sẽ khiến con giáp này cũng chẳng dễ chịu gì. Bù lại, đường tài lộc trong ngày khá vượng sắc khi thực thần mang đến cho bản mệnh cơ hội kiếm tiền khả quan. Người làm về buôn bán biết nắm bắt đúng thời cơ kinh doanh nên tiền thu về không ngớt, đầu tư đâu chúng đó. Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy mà con giáp này đếm tiền cũng mỏi tay. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Nhờ có Trinh Ấn che chở, vợ trinh công danh sự nghiệp của tuổi dần tiến triển thuận lợi chính là điểm sáng trong hôm nay. Con giáp này tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc và không ngừng cống hiến hết mình. Tinh thần làm việc hăng say giúp cho bản mệnh càng ngày càng đến gần hơn với mục tiêu của mình. Đồng thời, người tuổi dần cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, ghi điểm với cấp trên và giành thêm điểm để xét tăng lương, thăng chức trong thời gian tới ngũ hành xung khắc khiến đường tình duyên có phần kém sắc, các cặp đôi dễ gặp phải xích mích khi quyết định công khai mối quan hệ tình cảm của mình. Trước giờ con giáp này vẫn cho rằng yêu đương chỉ là chuyện của hai người, nhưng giờ lại thấy có lẽ yêu không công khai là điều không khôn ngoan chút nào. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Tuổi mão được tam hợp nâng đỡ nên vợ trình tình cảm tiến triển hết sức thuận lợi, đôi lứa hòa hợp, đặc biệt là với người độc thân sẽ có thêm cơ hội thoát kiếp lẻ bóng, tìm được một nửa yêu thương cho các mối quan hệ xung quanh mình. Ngày có thiên ấn xuất hiện, bản mệnh có thể phải đối mặt với không ít thách thức trong công việc. Dù chặng đường đang đi có không ít khó khăn, vất vả, nhưng bạn hãy động viên bản thân nhìn vào tương lai phía trước để cố gắng và nỗ lực hơn. Chẳng ai ngồi không lại được hưởng lợi, những nỗ lực của người tuổi mão đều được cấp trên nhìn nhận đó.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 Thương quan độ mệnh nhắc nhở tuổi thìn cần nhanh chóng chấn chỉnh thái độ thiếu tập trung, lơ đãng trong mọi việc nếu không muốn bản thân vướng phải những rắc rối không đâu. Nếu ngay đến chính con giáp này cũng không biết mình đang làm gì thì chắc chắn sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Bên cạnh đó, dù chỉ một vài sâu suất nhỏ cũng có thể khiến bản mệnh bị đánh giá thấp về cả quá trình mà mình đã đi qua. Càng trong thời điểm quan trọng, người tuổi thìn càng cần phải tập trung trí lực và nỗ lực tối đa. Ngoài ra, thổ khí đương vượng, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp này đạt được những điều mình mong muốn sau bao thất bại cho chuyện tình cảm, cuối cùng thì thân tình yêu cũng đã ghé thăm. Sự quan tâm, chăm sóc vô cùng ấm áp khiến cho trái tim vốn tưởng đã băng giá dần tan chảy. Những việc làm chân thành của đối phương khiến cho bản mệnh không khỏi xúc động. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhân chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Kiếp tài cản trở rất nhiều đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ, việc đầu tư công sức và những mối quan hệ không hiệu quả khiến con giáp này gặp rắc rối vì không thể nào làm việc yên ổn, liên tục có kẻ quấy phá, làm hư hỏng, nếu không thì cũng nhờ vả làm tốn thời gian của bản mệnh. Bù lại, cục diện tam hội lại là tin mừng với chuyện tình cảm của con giáp này. Các cặp đôi ngày càng thấy mức độ gắn bó của mình với đối phương khăng khít hơn, khó có điều gì có thể ngăn cách hai người lúc này. Tuy nhiên, đừng lúc nào cũng nhìn đời qua lăng kính màu hồng, kẻo sẽ bị thực tại kéo ngã rất đau.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 Mùi ngọ nhị hợp là điểm báo đào hoa nở rộ với tuổi ngọ, còn độc thân, có giáp này có nhiều cơ hội lựa chọn đối tượng hẹn hò. Tuy nhiên, phải luôn nhớ rằng tất cả mới chỉ ở mức thăm dò và quen biết. Muốn tiến xa hơn cần có thời gian tìm hiểu chín chắn kỹ càng. Thế nên đừng vội vã quá phù vập sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, nhanh tới nhanh đi đấy. Tỷ Kiên mang đến tinh thần phấn chấn thoải mái, giúp cho bản mệnh phát huy hết sức mình, dù có khó khăn trước mắt cũng không khiến cho người tuổi ngọ chùn bước, mà ngược lại còn mang tới kết quả tốt đẹp hơn nữa. Về phương diện công danh sự nghiệp, bằng chính năng lực của mình, con giáp này đã giành lấy cơ hội để thăng tiến trong thời gian tới. Sự linh hoạt trong cách ứng biến của bản mệnh gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên và tuổi ngọ được trao cho thêm nhiều trọng trách để tiếp tục thể hiện sức mình. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tí, xỉu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Thực thần trao cho người tuổi mùi cơ hội phát tài phát lộc, nhất là với người làm ăn kinh doanh. Việc buôn bán thuận lợi vô cùng, con giáp này có thể sẽ được quý nhân trợ giúp và gặp được đối tác làm ăn thích hợp, hợp tác với nhau trên nền tảng cùng có lợi. Hôm nay có thể nói là ngày vô cùng may mắn nếu bản mệnh thực hiện kế hoạch thuyết phục khách hàng đầu tư, hợp tác, ký kết hợp đồng, bàn bạc điều kiện làm ăn. Sự kết hợp của chân thành thẳng thắn, tự tin trầm ổn và khả năng ăn nói tài tình, trình bày thông minh sẽ giúp tuổi mùi giành được kết quả mà mình mong muốn. Con giáp này cũng phát huy rất tốt trong công việc, giải quyết mọi vấn đề còn tồn động. Nhưng vì quá tự tin nên bản mệnh thường lơ là ý kiến của người khác, nghĩ mình giỏi nhất nên ảnh hưởng tới không khí làm việc tập thể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 sự nhanh nhẹn, thông minh và giỏi thích nghi giúp tuổi thân có thể đạt được những điều mình mong muốn nếu duy trì được sự hứng thú ban đầu. Hơn nữa, con giáp này biết mình phải làm gì trong những tình huống khác nhau, nhờ thế mà dễ dàng khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng khi tiếp xúc với bản thân mình. Nhờ có chính tài soi chiếu vận trình, bản mệnh không còn quá lo lắng vì vấn đề tiền bạc. Thu nhập của người tuổi thân vẫn đang ở mức ổn định, không chi tiêu hoang phí thì không có vấn đề gì lớn. Bên cạnh đó, nếu kế hoạch có giáp này ấp ủ đã lâu, nay lại gặp thời cơ chín muồi thì hãy mạnh dạn tiến hành ngũ hành tương sinh mang tới tâm trạng vui tươi phấn khởi lại có dịp nâng cao thu nhập như thế nên bản mệnh cũng khá rộng rãi trong chi tiêu cũng như đối nhân xử thế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 thiên tài nhập mệnh hỗ trợ cho người tuổi dậu rất nhiều để hoàn thành những mục tiêu doanh thu, dự án đầu tư trong ngày hôm nay. Người làm kinh doanh sẽ được nhiều người giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Nếu nắm bắt được cơ hội này thì con giáp này sẽ đạt được bước tiến xa hơn nhiều. Tuy nhiên, một điều bản mệnh cần chú ý khi làm việc nhóm là không ai có thể phủ nhận tài năng của tuổi dậu, nhưng không đồng nghĩa với việc con giáp này có thể áp đặt suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác. Hãy biết tôn trọng ý kiến của những người khác nữa thổ sinh kim báo hiệu tình cảm lứa đôi giạt rào cảm xúc, thăng hoa đủ đường. Bản mệnh nghĩ chỉ cần ở bên người đó thì bao nhiêu khó khăn của mình đều sẽ tiêu tan. Cuối ngày hãy dành thời gian nghỉ ngơi, hẹn hò cùng nửa kia, tự thưởng cho mình giây phút thư giãn, cùng chia sẻ về một ngày dài cũng như động viên nhau cố gắng lên nhé. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tý Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. từ vi tuổi Tuất Người tuổi tuất có thể phải đối mặt với tổn thương tình cảm do ảnh hưởng của cục diện mối tuất tương phá. Những nỗi bất an trong lòng càng khiến con giáp này suy nghĩ rằng mình đã cho đi nhiều nhưng khi nhận lại thì chẳng được bao nhiêu một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Bản mệnh không biết liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu, nhưng sự mệt mỏi và nản lòng cứ lớn dần lên. Nếu cảm thấy quá mông lung, hãy thử dành cho cả hai một khoảng lặng ngắn để bình tâm suy xét lại mối quan hệ này xem sao nhé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 Ngũ hành tương xung, có giáp này độc thân có lẽ không hiểu vì sao mãi mình chẳng tìm được nửa kia phù hợp với mình. Nhưng nếu bản mệnh nhìn lại mọi chuyện thì có thể sẽ phát hiện ra mình đang sai ở đâu mà sửa ngay đấy. Đừng đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn khắt khe bởi không ai là hoàn hảo cả. May mắn là đường tài lộc của người tuổi hợi trong ngày có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nguồn thu nhập của con giáp này khá dồi dào, làm ăn mua may bán đắt, kinh doanh nhiều lộc. Với người làm công ăn lương có thể có những khoản thu bất ngờ, không lo thiếu thốn chi tiêu. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,